bí ẩn nhục thân bất hoại nghìn năm của các thiền sư. Việt Nam, Trung Quốc, Tây Tạng đều xuất hiện. Ngày nay, tại chùa Nam Hoa ở Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông, vẫn còn lưu giữ thân xác bất hoại của lục tổ Huệ Năng. Dù đã viên tịch hơn 1.000 năm, thân xác của thiền sư vẫn còn nguyên vẹn. Ngay cả nội tạng khí quan bên trong cũng trong trạng thái hoàn hảo như khi còn sống mà lại không hề được bảo quản bởi bất kỳ loại hóa chất nào. Tương truyền đây là thân thể kim cương bất hoại hay xá lợi toàn thân mà chỉ các bậc tu hành đắc đạo mới được sở hữu. Thúy Hằng xin kính chào tất cả các quý vị khán giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Kính thưa quý vị, trải qua 2.500 năm kể từ khi Phật Pháp Chu kỳ văn minh này được truyền xuất ra bởi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên khắp vùng châu Á, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam, đã xuất hiện vô số các cao tăng đắc đạo đạt được thân thể kim cường bất hoại. Khác với kỹ thuật ướp xác của người Ai Cập khi nội tạng sẽ được lấy ra và thân xác sẽ được tẩm ướp bằng các hóa chất đặc biệt để tránh hư hại. Thân xác các vị cao tăng đắc đạo này không hề sử dụng bất kỳ hóa chất bảo quản nào, mà chúng lại có thể bền chắc hơn cả sắt thép trải qua hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn năm mà chẳng hề bị hư hại chút nào. Vậy thì làm cách nào mà thân xác các thiền sư lại có thể bất chấp mọi quy luật vật lý và trường tồn với thời gian lâu như vậy? Có kỹ thuật bí ẩn nào được sử dụng ở đây hay không? Và để giải đáp những câu hỏi trên, có lẽ chúng ta cần đi sâu vào các nguyên lý tu luyện trong Phật Pháp và cách thức tu luyện của các thiền sư. Thân thể kim cương là gì? Theo các kinh điển nhà Phật, dù đã viên tịch nhục thân bất hoại hay thân kim cương bất hoại là khả năng luyện cho thân xác của mình trở thành một loại vật chất không thể hủy hoại bởi thời gian của các cao tầng đắc đạo. Hầu hết những người tin vào thần, Phật trong chúng ta ở đây có lẽ đều đã từng vào chùa, chiêm bái tượng Phật rồi có đúng không ạ? Tuy nhiên, ngoài những pho tượng điêu khắc bằng gỗ và đá hoặc những pho tượng đúc bằng kim loại được thờ trong chùa ra, thì cũng có một số rất ít những bức tượng được làm bằng chất liệu đặc biệt, đó chính là thân xác thật của các cao tăng đắc đạo sau khi viên tịch được lưu lại. Những thi hài này còn được gọi là nhục thân hay cũng có thể gọi là chân thân. Điểm đặc biệt nhất về thân xác thịt của các vị cao tăng này là qua hàng nghìn năm chúng vẫn không bị mục ruỗng, là một thân thể bất hoại, từ da, cơ bắp, nội tạng cho đến cả tóc và móng tay trông vẫn gần giống như khi họ đang còn sống. Một số người so sánh nhục thân bất hoại này với xác ướp của các vị vua Ai Cập. Tuy nhiên, xác ướp là trải qua nhiều lần xử lý, hơn nữa, ở điều kiện khí hậu khô hanh và nóng rát như ở Ai Cập, thì xác ướp là chế phẩm do con người tạo nên, mà thi thể thật của các tăng nhân thì lại không phải do con người tạo nên mà là hình thành một cách tự nhiên. Điều này đã hoàn toàn lật đổ những nhận thức vốn có của con người rằng xác chết sẽ bị phân hủy và tiêu mất sau khi người ta chết đi. Đây có thể nói là một kỳ tích của cơ thể con người. Trong lịch sử Trung Quốc và Việt Nam cũng đã từng có rất nhiều trường hợp thân thể của các tăng nhân sau khi chết mà vẫn không hề bị mục nát và một số ít trong đó may mắn đã được bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Ví dụ như chân thân tồn tại suốt 300 năm của thiền sư Như Trí ở Bắc Ninh hay thân kim cương bất hoại của hai thiền sư Vũ Khắc Trường và Vũ Khắc Minh ở Chùa Đậu, Hà Nội. Điều này đã minh chứng được sự kỳ diệu của Phật Pháp cho toàn thế giới chiêm ngưỡng. Được biết, thi thể được bảo tồn sớm nhất trong lịch sử Phật giáo là thi thể của Cao Tăng Huệ Năng, tổ tiên thứ sáu của pháp môn Thiền Tông, và hiện nay thân thể ngài đang được thờ cúng ở trong điện lục tổ của chùa Nam Hoa ở Khúc Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tương truyền, vào năm 713 sau công nguyên, Thiền sư Huệ Năng viên tịch hơn 1.300 năm trôi qua, Ngài vẫn giữ tư thế ngồi đả tọa thiền định, nét mặt trang nghiêm và tường hòa, tự như đang ở trong trạng thái định tâm lâu dài thân xác thịt của Ngài Huệ Năng là báu vật của Phật giáo và đã thu hút vô số các tăng ni cùng các thiện nam tỷ nữ đến chiêm bái. Trong xã hội ngày nay, dân gian cũng có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ được lưu truyền rộng rãi về nhục thân bất hoại của nhiều vị tăng nhân. Có thể có người sẽ hỏi rằng, lẽ nào thân thể con người thật sự có thể siêu việt tự nhiên và bảo tồn vĩnh cửu hay sao? Thân thể như thế này chẳng lẽ chính là Phật thể, một thân thể kim cương bất hoại trong truyền thuyết đã từng nói đó hay sao? Vậy nhục thân của Ngài Huệ Năng ẩn chứa những bí mật gì? Lục tổ Huệ Năng biết trước ngày viên tịch Theo lục tổ Đàn Kinh ghi lại sự tích Huệ Năng một đời đắc Pháp và chuyển Pháp trong số đó, bản kinh Trúc Phù Phẩm đã miêu tả hoàn cảnh của lục tổ Huệ Năng trước và sau khi ông qua đời. Nó đã trở thành tư liệu quý cho các thế hệ sau này nghiên cứu về cơ thể bất hoại của ông. Theo đó, vào ngày 8 tháng 7 năm 713, Huệ Năng đã tập hợp các đệ tử của mình để thông báo về thời gian viên tịch của ông và giảng cho họ một bài giảng cuối cùng. Ông đã nói rằng, các con lại gần đây, ta đến tháng 8 sẽ rời thế gian. Các con có điều gì muốn hỏi thì hãy sớm hỏi đi để ta giải đáp thắc mắc cho các con, tận sức phá mê khiến các con được an lạc. Vào ngày mùng 3 tháng 8, sau khi đại sư Huệ Năng dùng cơm chay, ông lại một lần nữa tập trung các đệ tử lại và nói – các con ngồi đợi ở đây, ta bây giờ cùng các con đợi để từ biệt. Ngài giảng một bài kệ rồi dặn dò các đệ tử không được khóc lóc như cái tình của thế gian. Vào lúc canh ba, Huệ năng nói, ta đi đây. Sau đó, ông bình yên ngồi tọa hóa. Nhục thân của ông được đưa vào bảo tháp để thờ táng. Năm đó, ông hưởng thọ 76 tuổi. Và lúc đó, trong căn phòng thiền định của ông tràn ngập mùi hương thơm lạ. Bên ngoài phòng thì cầu vòng trắng xuất hiện, cây cối biến thành màu trắng muông thú kêu gào, trời đất van vật dường như đều đang tiếc thương cho sự ra đi của lục tổ Huệ Năng. Vào tháng 11, các nhà sư đã thắp hương cầu nguyện và được thiền sư Huệ Năng chỉ dẫn mang điện thờ nhục thân của ông về Tào Khê. Vào ngày 25 tháng 7 năm sau, khi các đệ tử bày biện nơi thờ cúng, thiền sư Phương Biện đã bôi bùn thơm lên thân của lục tổ Huệ Năng vì khi Huệ Năng còn sống, ông đã nhắc đến chuyện sau khi ông tọa hóa có thể sẽ xảy ra một nạn lớn, đó là đầu ông sẽ bị đánh cắp, nên các đệ tử đã sử dụng các tấm lá sắt và vải nhựa để bảo vệ cổ của ông rồi mới đưa thân của ông vào an táng trong bảo tháp. Và một điều thần kỳ lại xảy ra trong tháp đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng cao vạn trượng, phóng thẳng lên trời, rồi ba ngày sau mới tản mất. Từ trong văn tự ghi chép lại có thể thấy được, trước khi qua đời, Huệ năng thần trí vẫn rất tỉnh táo, ăn uống và nói chuyện như bình thường, không hề có dấu hiệu yếu ớt hay xả sút hơn nữa, Huệ Năng sống ở Quảng Đông, nơi đó khí hậu nóng được ẩm ướt và vật chất rất dễ hư hỏng, thối rữa. Nhưng nhục thân của ông vẫn còn nguyên vẹn mà không hề phải sử dụng đến các phương pháp chống mục nát. Điều này chẳng phải rất thần kỳ hay sao? Thật ra, trong các sách cổ từ lâu cũng có ghi chép về hiện tượng cơ thể kiềm cường bất hoại cuốn mặc khách Huy Tê của Bành Thừa thời Bắc Tống có ghi lại rằng có một hòa thượng tên là Vô Mộng. Sau khi ngồi tọa hóa, tóc của ông mỗi tháng vẫn mọc dài ra khoảng từ 2,5cm đến 5cm và các hòa thượng ở đó vẫn cần phải cắt tóc theo định kỳ cho ông. Cơ thể của ông được bảo tồn nguyên vẹn, sắc mặt hồng hào. Nhìn một cái là biết ngay ông là một vị cao tầng đắc đạo. Tuy nhiên, Trung Quốc và Việt Nam không phải là nơi duy nhất xuất sinh những bậc tu hành đắc đạo. Truyền kỳ về Hàn Nga Lạt Ma đời thứ 12 Theo tài liệu nghiên cứu được giải mật gần đây của Liên Xô, các nhà khoa học trước đây cũng đã từng tiến hành rất nhiều nghiên cứu về thân kim cương bất hoại của các Lạt Ma tạng truyền ở Nga. Theo đó, vào năm 1927, Hàn Ba Lạt Ma đời thứ 12 phiên tịch ở tuổi 90. Khi còn sống, ông yêu cầu các đệ tử của mình rằng 30 năm sau khi ông chết thì mở quan tài và lấy thi thể của ông ra năm 1955 và 1973, các đệ tử mở quan tài đá của Hàn Ba Lạt Ma và phát hiện cơ thể của ông vẫn không bị hư hoại. Ông vẫn duy trì tư thế ngồi đả tọa thiền định. Vào thời điểm đó, nước Nga bị Đảng Cộng sản Nga thống trị và tôn giáo bị cầm đoán, nên mãi đến năm 2002, bí mật của Hán Ba Lạt Ma mới được tiết lộ ra thế giới. Thân thể của ông sau khi được đào lên trông vẫn như vừa mới qua đời, và điều này ngay lập tức khiến cả thế giới phải sửng sốt các nhà khoa học và nhà nghiên cứu bệnh lý học cũng đã bắt đầu dồn dập nghiên cứu cơ thể của Hàn Ba Lạt Ma. Kalina Yeshova, giáo sư tại Đại học Nhân văn Quốc gia Nga đã kể lại rằng khi mở quan tài nuôi Hàn Ba Lạt Ma đang yên nghỉ, họ ngửi thấy một mùi thơm. Họ cũng phát hiện ra rằng các khớp của Lạt Ma rất dễ uốn cong và các cơ bắp cũng mềm dẻo co giãn và đàn hồi y như người còn sống. Nhà nghiên cứu bệnh lý học Yuri Tamperyev đã kiểm tra và nghiên cứu cơ thể của Hàn Ba Lạt Ma và phát hiện ra rằng cơ thể của ông từ đầu đến chân không có bất kỳ dấu vết cho thấy sự nhúng tay của con người vào như vết cắt, khâu hay tiềm. Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể ông dưới 20 độ C ra thì cơ thể này không có bất kỳ đặc trưng nào như một thi thể của người thường đã chết như cứng đờ, mảng đốm, thối giữa hay có mùi hôi thối. Victor Chivakin chuyên gia của Trung tâm Pháp y Liên bang Nga, được sự đồng ý của Học viện Phật giáo, đã lấy một lượng nhỏ các mẫu tóc, da và móng tay của Hàn Ba Lạt Ma để nghiên cứu và nhận thấy rằng các mô protein của thịt vẫn còn hoạt động. Hóa ra, da và tóc, móng tay và các mô khác của ông vẫn không khác gì như người còn sống. Giống hệt như vị Lạt Ma này vẫn đang sống và chỉ là đang trong một giấc ngủ, chẳng qua là một giấc ngủ rất dài, chứ chưa hề chết vậy. Vào năm 2017, các nhà khoa học cũng đã từng tiến hành chụp X-quang đối với một bức tượng bằng nhục thân của một nhà sư tử hiền được thờ trong chùa Định Huệ ở Hàm Đan, Trung Quốc. Kết quả thật đáng kinh ngạc khi các nhân viên kiểm tra nhận thấy rằng xương sườn, xương sống, răng và xương hốc mắt cũng như các khớp xương khác trong bức tượng này vẫn có thể được nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mô não giống như một người bình thường nữa. Không một chuyên gia nào có thể đưa ra được lời giải thích hợp lý cho vấn đề này. Xét cho cùng, lớp da bên ngoài có thể được bảo quản bằng nhiều biện pháp sát trùng, nhưng các cơ quan nội tạng thì lại rất khó để giữ được nguyên vẹn qua hàng nghìn năm. Lúc này, các nhà khoa học mới phát hiện ra trong Phật giáo Tây Tạng từng có một truyền thuyết về các bậc giác giả nhập thiền hàng nghìn năm trên núi Himalaya. Đây là một trạng thái nhập định thâm sâu của các bậc tu hành đắc đạo, có khả năng vượt xuất khỏi luân hồi sinh tử của vũ trụ. Khi ấy, những vị giác giả này sẽ tiến hành nhập định thâm sâu hàng nghìn năm, chỉ đến khi nào thế gian gặp kiếp nạn hoặc khi Đức chuyển Luân Thánh Vương hạ thế chuyển Pháp thì họ mới xuất định, sống lại và hạ thế độ nhân. Trường hợp của Hán Ba Lạt Ma và Thiên Sư Tử Hiền chẳng phải rất tương hợp với truyền thuyết ấy hay sao? Trước khi viên tịch, Hán Ba Lạt Ma đã từng tiên tri rằng vào thời khắc mà con người dần mất đi tín ngưỡng, ta sẽ xuất hiện lại và khiến mọi người phải suy nghĩ về ý nghĩa và sự tồn tại vào năm 1926, trước thời gian viên tịch một năm, Hán Ba Lạt Ma cũng đã cảnh báo các đệ tử khủng bố đỏ đang đến. Quả nhiên 10 năm sau, Liên Xô dưới sự thống trị dưới chủ thuyết vô thần đã tiến hành đàn áp đẫm máu tôn giáo và tín ngưỡng, để lại một vết như lớn trong lịch sử nhân loại. Và có lẽ vào thời khắc khi đạo đức xã hội suy thoái như hiện nay, hiện tượng nhục thân bất hoại của những vị thiền sư chính là để thể hiện ra năng lực thần kỳ của Phật Pháp, giúp cho thế nhân quy chính lại các quan niệm và niềm tin chính ngưỡng chân chính của mình. Nói cách khác, thân thể của các cao tăng lỗi lạc từ cổ trí kim trên khắp thế giới đều có những đặc điểm kỳ diệu là bất hoại và nguyên vẹn giống như khi họ còn sống. Đây cũng là một sự thật, minh chứng cho sự kỳ diệu của tu luyện và khả năng vượt xuất khỏi luân hồi sinh tử mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng thuyết. Phật Pháp còn rất nhiều những điều huyền diệu. Mọi người biết rằng ngoài xá lợi và nhục thân bất hoại ra thì người trong Phật gia và đạo gia khi viên mãn còn có những hiện tượng vô cùng tráng lệ và thủ thắng. Ví dụ, mật tông có hồng hóa, tức là nhục thân của cao tăng sẽ biến thành cầu vòng rồi bay đi mất. Trong đạo giáo thì có thi giải, tức là đạo sĩ sẽ biến một vật thành thi thể, còn bản thân thì tu thành tiên. Còn có một loại gọi là bạch nhật phi thăng, chính là người tu đạo ngay giữa ban ngày mà bay lên thiên giới. Tuy nhiên, những phương pháp này quá ư hư ảo và chỉ được lưu truyền trong các văn bản ghi chép và chuyển miệng trong dân gian. Nhục thần bất hoại là thần tích nhân gian có thật trên đời. Ngay cả những người không tin thần, không tin Phật đối diện với thân thể bất hoại ngay trước mắt này cũng sẽ không khỏi bàng hoàng, kinh ngạc mà suy nghĩ về không gian vũ trụ. Trải qua hàng nghìn năm qua, thân thể bất hoại của các vị thiền sư hay lạt ma vẫn trường tồn bất chấp bao nhiêu kiếp nạn, vật đổi sao rời. Trải qua bao nhiêu triều đại thịnh rồi suy, nhưng Phật Pháp và tu luyện vẫn trường tồn hàng nghìn năm. Điều đó càng minh chứng cho thế nhân rõ ràng một đạo lý rằng danh lợi ấy là phù du, kiếp người ngắn ngủi, duy chỉ có đạo Pháp, thần Phật là vĩnh cửu trường tồn cùng với vũ trụ. Đời người ngót chỉ mấy mươi năm, chúng ta đừng vì cuồng vọng, lòng tham nhất thời mà xa rời nhân tính, phỉ báng thần Phật. Hãy nhanh chóng thức tỉnh, quay về với cội nguồn của tâm linh. Trong đàn kinh có nói rằng thiền tông chỉ có thể truyền đến đời thứ sáu là ngừng và ngày nay chúng ta lại đang sống trong thời kỳ mà Phật giáo gọi là mạt Pháp Vậy, Phật Pháp độ chúng sinh hiện đang ở phương nào? Huệ Năng đã không nói cho hậu thế biết lý do tại sao ông muốn lưu lại cơ thể bất hoại ngàn năm nay của mình. Nhưng có lẽ ông đã sử dụng phương thức im lặng này để nói với tất cả chúng sinh rằng đời người ngắn ngủi phải nên mau chóng tìm con đường chính pháp, chính đạo mới có thể thoát ly biển khổ, quay về thiên quốc. Và hy vọng đây sẽ là một thông điệp ý nghĩa dành tặng cho những người hữu duyên xem được video này. Vâng, và đó cũng là nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị có suy nghĩ như thế nào về chủ đề trên? Xin hãy cho mọi người cùng được biết ở phần bình luận phía bên dưới nhé. Đừng quên ghi danh đăng ký kênh để đón xem nhiều video hấp dẫn khác của Duyên Vạn Cổ. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại.